Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình cổ phiếu 360 độ của công ty chứng khoán VN Direct. Tôi là Duy đến từ trung tâm tư vấn đầu tư và giới thiệu với mọi người đây là anh Dũng đến từ bộ phận research của công ty VN Direct. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về cổ phiếu công ty cảng hàng không Việt Nam ACV. ACV hiện tại vẫn đang là công ty thuộc sở hữu của nhà nước và có và có dịch à, có doanh thu đến liên quan đến các dịch vụ hàng không, dịch vụ phi tài chính và dịch vụ bán hàng thì ACV đang là cảng đang là công ty trực tiếp khai thác 22 cảng hàng không tại Việt Nam và có lợi thế độc quyền về cái việc này. À, năm 2020 là một năm ảnh hưởng bởi Covid khiến cho doanh thu và lợi nhuận của công ty bị sụt giảm. Tuy nhiên, trong tương lai thì cổ phiếu này vẫn còn rất là hấp dẫn và ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận về cổ phiếu này. Và bây giờ tôi sẽ điểm qua ba cái điểm tích cực của cổ phiếu ACV vì sao mà mình nên chọn cổ phiếu này để đầu tư. Điểm tích cực thứ nhất liên quan đến lợi thế độc quyền và rào cản cạnh tranh của ngành rất cao. Điểm thứ hai liên quan đến triển vọng phục hồi ngành hàng không của Việt Nam sau Covid và điểm cuối cùng là triển vọng của ACV được chấp thuận chuyển sàn lên HOSE. Và bây giờ tôi sẽ đến phần luận điểm đầu tiên, đấy là lợi thế độc quyền và rào cản cạnh tranh rất cao. Mời anh Dũng có thể chia sẻ thêm cho mọi người về phần này. Vâng, cảm ơn Duy. À, đối với ACV thì có ba cái luận điểm đầu tư ờ, chính mà như Duy đã vừa trình bày. Thì à, Giờ dạ, mình xin đi vào cái luận điểm đầu tiên đó là cái lợi thế độc quyền và rào cản cạnh tranh rất cao của ACV. Thì uh, à, ACV là cái hệ thống cảng hàng không của Việt Nam đã phục vụ 16,3 à, triệu lượt khách trong năm 2019. Hệ thống cảng ACV hiện tại uh, phục vụ 100% lượng hành khách nội địa và 80% uh, lượng hành khách quốc tế, tập cộng thì chiếm gần 90% thị phần uh, phục vụ của hàng không Việt Nam. Uh, lợi thế độc quyền trong hai khai thác hai cảng hàng không bao gồm 9 cảng không quốc tế và 13 cảng uh, hàng không nội địa Đồng thời là phần lớn các tỉnh, thành phố lớn thì đều đã được đầu tư ờ, xây dựng sân bay và đều thuộc sở hữu của ICV. Ờ, do đó là cái ờ, khả năng sẽ để thêm các sân bay mới khai thác trong các thành phố lớn để cạnh tranh với các sân bay của ICV trong vòng 5 đến 10 năm tới là vô cùng thấp. Do cái vị thế độc quyền cho phép ACV tận thu giá dịch vụ theo cái quy định của nhà nước mà khách hàng khó có khả năng đàm phán từ đó làm cho biên lợi nhuận gộp của ACV duy trì rất cao Ờ, biên lợi nhuận gộp trong năm 2017 2019 lần lượt là 40,8%, ờ, 48,3% và 50,9% ờ, và đã giảm xuống là 18,4% trong năm 2020 do là dịch Covid. Biên lợi nhuận dòng của SCB cũng lần lượt đạt là 29,6%, 38,1% và 44,7% trong từ giai đoạn 2017 đến 2019 và mới giảm xuống còn 2,1% trong năm 2020 do Covid. Ờ, so sánh với cả các cái ờ, ờ, cảng hàng không quốc tế thì có thể thấy là mức thu phí dịch vụ của Tân Sơn Nhất và Nội Bài là tương đối cao so với cả các cảng không trong vực. điều này là do cái lợi thế độc quyền của ACV. mặc dù có cái lợi thế độc quyền và cái rào cản cạnh tranh cao dẫn đến là cái mức cái biên lợi nhuận của SCV rất là tốt tuy nhiên là cái ờ, nếu mà so sánh về mức định giá so với cả các cảng hàng không trong khu vực thì ờ, định giá của SCV vẫn còn đang rất là hấp dẫn trung bình hiện tại thì ờ, cái chỉ tỷ lệ EV trên EBITDA của SCV dự phóng 2022 vào khoảng độ 14,9% trong khi trung bình các cảng không trong vực dự phóng vào khoảng độ 25,2% tức là mức định giá của SCV rất là hấp dẫn Vâng, à, thì tôi cũng rất là đồng ý với cả quan điểm của anh Dũng về cổ phiếu ACB này và tôi sẽ được xin phép là được bổ sung thêm một số cái phần liên quan đến cổ phiếu thứ nhất đấy là liên quan đến phần biên lợi nhuận gộp thì quý vị có thể nhìn thấy rằng là mình có thể thấy là cái biên lợi nhuận gộp của ACV là nó sẽ tăng dần theo thời gian là năm 2017 là 40,8 năm 2018 là 48,3 2019 là 50,9 và tự dưng năm 2020 thì giảm mạnh cái này là nó sẽ liên quan đến cái lượng hành khách mà ACV được khai thác trong một năm và khi và mình cũng biết là công ty này thì chi phí lớn nhất của họ sẽ đấy là từ chi phí cố định à, capex tức là khi mà họ xây xong rồi thì gần như là chi phí để tăng thêm cho một lượng khách hành khách mới là rất là ít trong khi chủ yếu là nó sẽ đến từ cái việc là khấu hao các tài sản mà họ đã xây chính vì như vậy cho nên là khi mà hành khách tăng thêm thì công ty sẽ mỗi một đồng hành khách tăng thêm thì công ty sẽ được hưởng rất là lớn dẫn tới là biên gộp của doanh nghiệp sẽ rất là cao và sẽ phụ thuộc nhiều vào trong cái tăng trưởng cái lượng hành khách trong tương lai và mình cũng có thể thấy rằng là cái cái công là đất nước Việt Nam thì vẫn còn rất là tiềm năng và cái lượng hành khách trong hàng không bay hàng không trong thời gian tới chắc chắn là sẽ tăng trưởng nó sẽ khiến cho cái doanh thu của ACV tăng trưởng nhưng mà không những chỉ doanh thu mà còn cả lợi nhuận hộp và tôi muốn bổ sung thêm một cái phần khác nữa là nó sẽ liên quan đến cái chỉ số EV trên EBITDA thì như mọi như quý vị đã biết thì mọi lần chúng ta nói về định giá của cổ phiếu chúng ta hay nói đến chỉ số PE nhưng hôm nay và bây giờ chúng tôi xin phép sẽ sang cái luận điểm thứ hai là triển vọng phục hồi sau Covid. Và vâng, mời anh Dũng. Về luận điểm về triển vọng phục hồi sau Covid thì À, vâng, như mọi người mới biết thì sự phục hồi của ngành hàng không thế giới gắn liền với sự phát, phát triển của vaccine COVID-19. À, tính đến hiện tại thì 6 à, vaccine đã được phê duyệt và sử dụng Ờ, và theo cái công suất sản xuất cho vaccine của các nhà sản xuất thì ờ, tổng số người được bảo vệ ờ, khỏi vaccine à, khỏi dịch bệnh nhờ sáu cái loại vaccine này sẽ lên đến khoảng 2 tỷ người trong năm 2021 và theo cái tốc độ phát triển vaccine thì hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA cũng có cái dự báo là cái chỉ số khách vận chuyển RPK nó sẽ vượt vượt mức cơ sở là mức 2019 vào năm 2024 trong đó thì cái mức tăng trưởng à, à, cái, cái, trong đó thì cái à, chỉ số RPK này sẽ đạt được, là 61%, ờ, 86% mức cơ sở ở ờ, năm 2009 vào năm 2021 và 2022 ờ, đấy là cái bức tranh chung của toàn thế giới còn đối với Việt Nam thì nhiều tổ chức cũng nhận định là Việt Nam sẽ có cái tốc độ phục hồi của ngành hàng không đứng đầu Đông Nam Á đối với thị trường nội địa thì à, kể từ tháng 9 năm 2020 thì chúng ta đã phải hạn chế chuyến bay để chúng ta đã và chúng ta đã kiểm soát cái uh, dịch rất là thành công từ đó đến nay và chúng ta chỉ gặp một cái đợt dịch uh, gọi là uh, nhỏ ở Hải Dương và Quảng Ninh tuy nhiên là cái mức độ ảnh hưởng đến ngành công cũng cũng không nhiều và đến cái thời điểm hiện tại thì thị trường hàng không nội địa đã phục hồi và ghi nhận cái mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với cả cái thời điểm trước dịch trong một số cái thời điểm thì ờ, ờ, các cái sân bay lớn như là sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất đã gặp phải tình trạng quá tải. Ờ, trong khu vực Đông Nam Á thì cái lưu lượng nội địa của Việt Nam, Thái Lan và Malaysia thì đã đều phục hồi so với cái cái mức, mức thấp điểm nhất vào tháng 4 năm 2020 và trong ba cái thị trường này thì Việt Nam vẫn là cái thị trường tiềm năng nhất với cái với việc là ACB ghi nhận cái sự phục hồi lượng hành khách đã đạt, đạt 90% lưu lượng so với trước dịch vào thời điểm tháng 10 ờ, trong ờ, ờ, năm 2020. Đối với cả thị trường nước quốc tế thì chúng ta vẫn đang đóng cửa chiều bay về trừ một số chuyến bay giải cứu Uh, chiều bay đi thì vẫn còn đang bị hạn chế uh, tuy nhiên là với việc uh, tiêm chủng đang diễn ra rộng khắp trên toàn cầu thì chính phủ Việt Nam đang ờ, nỗ lực đưa ra các giải pháp để có thể mở lại đường bay quốc tế trong thời gian sớm nhất à, và vẫn đảm bảo an toàn. Thì mới đây nhất thì tôi cũng đã đạt được một thông tin là chính phủ đã đưa ra uh, cái lộ trình ờ, ba bước để, mở lại đường bay quốc tế. Uh, trong uh, trong cả năm 2020 thì tổng cái lưu lượng khách thông quan giảm 37,8%, trong đó thì khách nội địa giảm 22,5% so với cùng kỳ và khách quốc tế giảm 8,5% sau chu kỳ khiến à, à, doanh thu và lợi nhuận dòng của SCB giảm lần lượt là 57,5% và 79% sau chu kỳ. Ờ, tuy nhiên là cái à, giai đoạn 2021 2022 thì lợi nhuận dòng của SCB được kỳ vọng sẽ tăng trưởng lần lượt là 154% và 70%. Cái triển vọng phục hồi đến từ thị trường nội địa sẽ tăng trưởng mạnh mẽ do Việt Nam tiếp tục ờ, khống chế thành công dịch bệnh việc uh, tiêm vaccine cũng đảm bảo cho du lịch nội địa an toàn và cũng như uh, và cũng như là cái kỳ vọng mở lại đường bay quốc tế trong quý 3 uh, 2021 theo cái lộ trình ừ. ba bước mới uh, đưa ra gần nhất của chính phủ uh, với những cái biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhìn uh, dài hạn hơn thì việc thiếu thiếu hụt công suất thì cũng là cái vấn đề đã cản trở cái sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam trong các năm gần đây thì Ờ, tôi cho rằng là cái vấn đề này sẽ được ờ, giải quyết nhờ những cái động thái tích cực của chính phủ trong việc nâng cấp và mở rộng hạ tầng trong ờ, khoảng thời gian dịch bệnh trong tháng 6 thì thủ tướng đã phê duyệt khoản đầu tư là 1.000 tỷ để đầu tư với nhà ga T3 tại sân bay quốc tế Thiên Nhất thì cái việc khởi công dự kiến là bắt sẽ bắt đầu vào khoảng nửa cuối năm 2021 và hoàn thành vào năm 2024 Ờ, trong khi đó ở miền Bắc thì cục hàng không Việt Nam thì cũng đã có kế hoạch mở rộng nhà ga T2 và đã đệ trình lên ờ, chính phủ và đợi ờ, chủ trương phê duyệt đồng thời là vào tháng 11 năm 2020 thì thủ tướng cũng đã chỉ định ACB giữ vai trò chủ đạo trong việc phát triển dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành thì trong cái bối, bối cảnh phát triển cơ sở tầng nhằm cải thiện tình trạng thiếu công suất Ờ, cùng với cả cái nhu cầu ờ, di chuyển sẽ tăng trưởng mạnh mẽ thì ờ, trong trong bản cơ sở thì chính phủ kỳ vọng là tổng lượng hành khách thông quan sẽ tăng 9,6% một năm trong giai đoạn từ 2019 đến 2020 trong đó thì tổng lượng hành khách nội địa sẽ tăng trưởng trung bình 9,8 và tổng lượng khách quốc tế sẽ tăng trưởng trung bình là 9,2% vâng và đấy là những cái quan à, những cái ờ, thông tin mà anh Dũng đã đưa cho chúng ta về cái triển vọng tăng trưởng hành khách của cổ phiếu ACV trong giai đoạn tới trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ được phục hồi nhờ covid và trong dài hạn hơn thì chính là những cái dự án về nhà ga mới T3 Tân Sơn Nhất hay là những dự án mở rộng ở nhà ga T2 và dự án Long Thành cho nên chúng ta có thể hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái sự tăng trưởng bền vững của cổ phiếu ACV trong những cái năm tới sắp tới mà tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận và bây giờ chúng ta sẽ cùng sang những cái luận điểm cuối cùng tích cực về cổ phiếu ACV ngày hôm nay đấy chính là việc triển vọng ACV có được chấp thuận lên sàn OCE hay không vâng Dũng ạ vâng, vâng. về ờ, triển vọng ACB sẽ được chấp thuận chuyển sàn niêm yết sang OCE thì ACB đã có cái kế hoạch chuyển sàn niêm yết từ Upcom ờ, lên OCE từ năm 2019 tuy nhiên là trong hai năm vừa qua thì vẫn còn ờ, những cái vướng mắc ờ, liên quan đến cơ chế quản lý khu vay của nhà nước thì ờ, cái thời điểm mà ACB cổ phần hóa thì nhà nước đã giữ lại cái phần khu vay tài sản nhà nước Ờ, tuy nhiên là để đáp ứng đủ cái điều kiện niêm yết trên xe thì ACB cần có cái cơ chế rõ ràng của nhà nước về vấn đề quản lý khu vay. Ờ, trong tháng 12 năm 2020 à, thì Thủ tướng đã đồng ý giao cho SCB ờ, quản lý và vận hành tài sản Cubank đồng thời là có những cái cơ chế rõ ràng thì cái tài sản nợ sẽ không ghi nhận trong bảng cân đối SCB ờ, doanh thu và chi phí sẽ được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh tuy nhiên lợi nhuận sẽ trả về nhà nước nên là về cơ bản thì nó không ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh của ACV tuy nhiên cái quyết định này sẽ giúp ACV không còn nhận nhận cái ý kiến nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán hàng năm Ờ, do vậy là tôi ờ, kỳ vọng là báo cáo kiểm báo cáo kiểm toán trong năm 2021 của ACV ờ, sẽ được chấp nhận toàn phần. Từ đấy thì ACV sẽ được đủ điều kiện như Metro C từ năm 2022. Và à, thì cái cái luận điểm này thì tôi muốn hỏi anh Dung thêm một phần nữa đấy là cái việc tôi thấy là ACV của vốn hóa khá là lớn nếu mà khi mà ACV lên sàn HOSE thì cái triển vọng mà ACV có thể vào được cái rổ chỉ số VN30 thì có khả thi hay không và khi nào có thể xảy ra à, theo cái điều kiện review của chỉ số VN30 thì uh, cái chỉ số này sẽ được review uh, định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 thì uh, nếu như ACV được uh, chuyển yết sang một xe thì uh, để đáp ứng đủ cái điều kiện vào vn 30 thì ACV sẽ phải niêm yết trên sàn hồ xe ờ, trong vòng 6 tháng và sau đấy thì uh, về cơ bản là ACV đáp ứng được tất cả những cái đầy đủ những cái điều kiện để mà có thể vào cái bộ chỉ số VMM này do ECB có cái uh, vốn hóa rất lớn nên là cái uh, free float uh, gọi là nên là cái, cái khối lượng giao dịch trung bình của ECB đã đủ điều kiện để có thể vào chỉ số VN30 Vâng, à, thì uh, nhìn chung mà nói thì cái việc triển vọng ACV lên sàn HOSE và sau đấy là có thể được vào vn 30 là những cái thứ mà rất là tích cực có thể ảnh hưởng đến cái cái giá trị của doanh nghiệp thì tôi cũng muốn giải thích thêm cho quý nhà đầu tư rằng là tại sao mà khi mà mình chuyển sàn lên HOSE hay là khi mà mình được vào VN30 thì cổ phiếu lại có thể có diễn biến tích cực hơn về giá thì thứ nhất là với việc là chuyển sàn từ HNX hay là Upcom lên HOSE thì nó sẽ cái việc phải lên HOSE nó sẽ khiến cho là cái cổ phiếu đấy cần phải công bố thông tin một cách uh, chặt chẽ hơn và nó phải đáp ứng nhiều cái điều kiện mà nó gọi là strict hơn nghĩa là nó chặt hơn so với cả những cái cổ phiếu ở trên sàn sản con hay là những cổ phiếu trên sàn tham lợi thì làm cho nhà đầu tư cũng phải tin tưởng hơn vào cổ phiếu cái lý do thứ hai nữa là cái việc là cái việc quy định về cổ phiếu ở trên sàn OCE, Upcom và các lợi ích như vậy mà khiến cho một số cái quỹ đầu tư là họ sẽ có một cái rào cản là họ không được đầu tư vào sàn HNX hay là sản Accor thì đây khi mà lên hồ xe thì họ sẽ được phép giải ngân vào ACB thì và hơn nữa là khi mà vào VN30 thì nó cũng sẽ được gây chú ý hơn cho nhà đầu tư và các quỹ theo dõi chỉ số ETF nó sẽ làm tăng cái lượng nhu cầu mua cổ phiếu và khi mà thị trường nó có cung cầu thì khi mà cung tăng lên trong khi cầu cũng như vậy thì cái giá của cổ phiếu nó sẽ được cải thiện thì đấy là những cái điểm tích cực của chúng tôi về cổ phiếu ACV lần này và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái phần tiêu cực về việc là tại sao mà mà tôi vẫn là con sơn với cái việc là đầu tư ACB thì có tốt hay không thì bây giờ chúng tôi sẽ trình bày với mọi người là cái luận điểm đầu tiên của tôi thì đấy là nó sẽ liên quan đến cái dự án sân bay Long Thành này thì tôi có một cái số liệu ở đây là về cái việc là hiện tại là ACB đang có tiền mặt và nguồn vốn của năm 2020 nghĩa là cái tiền mà họ có thể dùng để đầu tư là khoảng 33.000 tỷ trong khi đấy thì riêng cái giai đoạn một của dự án là đã là 100.000 tỷ rồi thì và hơn nữa là trong tương lai xa thì cái dự án Long Thành là tổng hơn 600 nghìn tỷ nghĩa là cái quy mô của dự án giai đoạn 1 là gấp 3 lần so với cả cái tổng tài sản của ACV hiện tại và nó sẽ còn gấp 10 lần so với cả ACV bây giờ thế thì cái nguồn vốn ở đâu ra có thể giúp cho ACV có thể triển khai được cái dự án này mà anh Dũng anh có thể trả lời được cái câu hỏi này không ạ? Vâng. À, cái dự án sân bay Long Thành thì uh được định vị để trở thành cái ờ, trung tâm trung chuyển mới tại đông nam á của việt nam và nó sẽ uh, được định định để cạnh tranh với các, các sân bay lớn trong ờ, khu vực như là sân bay Changi của Singapore, sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan hay là sân bay quốc tế Hồng Kông thì về dài hạn thì uh, thì thì hiện tại thì cái nguồn tiền ACV sẵn có là 30.000 tỷ hoặc trên dưới 30.000 tỷ uh, cái tổng uh, các cách đầu tư cho dự án Long Thành khoảng 100 tỷ và ACV thì có kế hoạch là uh, nguồn tiền doanh nghiệp tạo ra từ nay cho đến năm 2025 vào khoảng độ uh, ờ, 35.000 tỷ nữa cũng sẽ được tài trợ cho uh, dự án Long Thành do đó là cái nguồn tiền vay nó sẽ chỉ rơi vào khoảng độ uh, 35 đến 40 nghìn tỷ và uh, nó nó là thấp hơn cái mức mà 70 tỷ mà chúng ta uh, có thể uh, thấy ở đây Vâng, à, vậy thì à, nếu mà giai đoạn 1 thì mình có thể triển khai rồi nhưng mà thế còn cái giai đoạn 2 thì là dự án là lên đến tận 600 nghìn tỷ thì liệu lúc đấy mình mình có dòng tiền hay không với cả thế thì có khả năng nào là sẽ phải phát hành thêm vốn để mà có thể mà triển khai được cái dự án hay không? À, với cái nhu cầu uh, du lịch hàng không nội địa quốc tế uh, của Việt Nam tăng trưởng rất là tốt trong quá khứ thì tôi cho rằng là cái uh, Ờ, tiềm năng tăng trưởng từ nay cho đến năm 2030 của SCB còn rất là lớn lớn và doanh nghiệp sẽ hoàn toàn có thể thu được tiền để finance cho cái dự án Long Thành gần tiếp theo thì ờ, cái dự án ờ, Long Thành giai 1 sẽ hoàn thành à, sẽ uh, hoàn thành vào cuối năm 2025 và có thể là cái dự án này sẽ bắt đầu vào năm 2020 thì tôi cho rằng là khi đấy thì uh, ACV sẽ hoàn toàn có khả năng để finance được cái, nguồn vốn cho những cái dự án tiếp theo bởi vì trong thành thì nó sẽ được đảm nhiệm đến 80% lượng khách quốc tế cũng như là 20% khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh từ Tân Sơn Nhất chuyển sang và uh, cái việc xây dựng Long Thành có thể thấy là rất là tốt kém tuy nhiên nó là cần thiết để đảm bảo cho cái sự tăng trưởng dài hạn của ACV nếu không có Long Thành thì cái triển vọng tăng trưởng dài hạn của ACV sẽ bị suy giảm Dạ vâng, à, đấy là quan điểm của chúng tôi về cổ phiếu à, về về cái việc là cái nguồn vốn của ACV sẽ đến từ đâu trong việc là đầu tư dự án trong tương lai và thì như anh Dung đã chia sẻ thì cái dự án cả cái 600 nghìn tỷ này là đến tận 2020 2030 mình mới làm đến cái giai đoạn cuối cùng cho nên chính vì như thế thì hiện tại là vẫn còn quá sớm để mình có thể tiếp tục là để mình có thể cân nhắc được về cái việc này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng sang với cả một cái dự cái cái rủi ro thứ hai hay là một cái concern thứ hai của tôi hay một cái phân vân của tôi thứ hai về cái cái dự án sân bay Long Thành này thì như chúng ta đã biết thì hiện tại là năm 2020 ACV đang đón khoảng 64 triệu lượt khách và năm 2022 thì là 107 triệu thì tôi dùng cái số liệu của năm 2022 tại vì do là năm 2020 mình đang bị ảnh hưởng bởi Covid cho nên người ta dùng số liệu đón khách năm 2020 nó sẽ không hợp lý và không chính xác thì mình có thể thấy lại là dự án sân bay Long Thành năm à, cái dự án sân bay Long Thành capacity dự kiến là khoảng 100 khoảng 100 triệu lượt khách nghĩa là nó sẽ giúp cho mình đón thêm được gấp đôi khách hiện tại nghĩa là từ 100 đến 200 nhưng mà mình có thể thấy là cái vốn mình phải bỏ ra thì là gấp 10 lần nghĩa là mình bỏ ra vốn gấp 10 để đón thêm gấp đôi ông khách thì không biết là cái việc đấy là nó có thể nó có mang lại cái sự hiệu quả về mặt kinh doanh cho cổ phiếu ACV hay không liệu lúc đấy là cái ROE của doanh nghiệp có thể được đảm bảo không khi mà lúc nãy chúng ta cũng đã cùng bàn với nhau về việc là định giá của cổ phiếu thì hiện tại là đang hấp dẫn so với cái ROE hiện tại vâng anh Dũng anh có thể trả lời cái câu hỏi này vâng về cái chỉ số ROE cũng đảm bảo không khi mà dự án ờ, đi hoạt động thì ờ, chỉ cần là Ờ, theo ước tính của tôi thì chỉ cần là sân bay Long Thành hoạt động với ờ, khoảng độ 40 ờ, đến 50% công suất là là Long Thành đã ghi nhận lợi nhuận và khi đấy thì khi mà chỉ cần Long Thành có lợi nhuận thì cái ROE của ACV sẽ đạt cái mức tương đương so với trước đây chưa kể đến việc nếu như mà Long Thành Ờ, khi mà lượng khách khi mà lượng khách tăng lên thì thì ờ, cái dự án này nó sẽ mang lại rất là nhiều cái ờ, triển vọng để cái tỷ suất lợi nhuận của uh, ACV tăng lên uh, và như uh, một cái slide trước đấy mà mọi người thấy là chính phủ đã kỳ vọng là cái mức tăng trưởng trung bình từ năm 2019 đến năm 2030 của toàn bộ ngành hàng không Việt Nam nó vào khoảng độ 9,6% như thế thì với cái mức tăng trưởng này thì mà trong trong tờ 10 năm tới thì chúng ta sẽ chỉ có một số cái dự án mở rộng của hai nhà ga chính là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Điều này cũng chỉ để uh, đáp ứng cái nhu cầu quá tải của hai uh, nhà ga này uh, và chúng ta có một cái dự án lớn là Long Thành thì tôi cho rằng là toàn bộ cái uh, sự tăng trưởng của uh, cái lượng khách nó sẽ được dồn về phần lớn vào Long Thành và tôi ờ, tin rằng là cái dự án nó sẽ có hiệu quả. Vâng. Vậy là chúng tôi đã giải thích qua cho quý vị về về cái triển vọng của chúng tôi à về triển vọng của chúng tôi về cái dự án sân bay Long Thành này. Còn cái việc tính toán cụ thể thì nó ở trong một cái file Excel mà liên quan đến cái model định giá của cổ phiếu thì chúng tôi sẽ khó mà có thể mà chia sẻ chi tiết cho quý vị. Vâng, và thế thì chúng tôi sẽ cùng sang với cả cái luận điểm cái luận điểm tiêu cực thứ hai đấy là chính là việc là cổ đông nhà nước hiện tại đang chiếm 95% và nhà nước thì đang có kế hoạch thoái vốn khỏi cái công ty này à, khỏi thoái vốn một phần ở công ty này thì vậy thì cái concern của tôi ở đây là đối tượng nào sẽ mua và có được mua quá 50% hay không và khi mà họ mua rồi thì liệu cái chính sách về giá và các điều kiện khai thác hay cái lợi thế độc quyền của ACV có còn không khi mà lúc đấy nhà nước lại đã giảm cái tỷ lệ lợi ích của họ tại cái công ty cái công ty ACV này mà vâng. thực tế thì nhà nước có ý định thoái vốn ở ACV ờ, xuống 65% Tuy nhiên là việc này phải diễn ra sau khi chuyển sàn bởi vì khi mà chuyển sàn thì cái mức định giá của AGV nó mới hấp dẫn cũng như là khi đấy thì các nhà đầu tư nước ngoài họ mới gọi là ừ, cái mandate đầu tư của họ ờ, cái cổ phiếu AC mới đáp ứng vào cái mandate đầu tư của các quỹ nước ngoài ờ, cái cái cái việc chuyển sàn thì sẽ khiến định giá của ACV sẽ ở mức cao hơn ờ, cũng như là với cái ngành nghề hiện tại thì ờ, ACB rất là được các ờ, quỹ quan tâm do là họ có cái vị thế độc quyền về ờ, khai thác dịch vụ hàng không của Việt Nam và tôi cho rằng là cái cái việc mà cổ đông nhà nước sẽ chỉ thoái vốn xuống 65% thì vẫn sẽ giữ được cái vị thế độc quyền cho ACV cũng như là cái cái cái tỷ lệ sở hữu cũng như là cái cái khối lượng vốn hóa mà nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu ở, ở SCB là vào khoảng độ uh, từ 95% xuống 65% là 30% à. là tương đối lớn và hấp dẫn đủ size cho các nhà đầu tư lớn có thể tham gia được. Và vâng, và đấy là quan điểm của chúng tôi về cái phần thứ hai này là về cái concern của chúng tôi về cái việc nhà nước hiện tại đang chiếm tỷ lệ sở hữu lớn tại công ty ACV và thế thì tôi sẽ sang cái rủi ro cuối cùng đấy là liên quan đến tỷ giá của đồng yên Nhật thì như tôi đã tính toán hiện nay thì là nếu mà đồng yên Nhật là biến động tăng khoảng một phần bởi vì ACB hiện tại là đang có dư nợ lớn liên quan đến đồng yên cho nên là khi mà đồng yên tăng thì thành ra là mình sẽ bị lỗ tỷ giá thì cái việc là dư nợ hiện tại của hiện tại là nếu mà cái đồng yên Nhật này mà tăng khoảng một phần trăm thì ACB sẽ lỗ khoảng 147 tỷ thì cái điều này là nó ứng với cả khoảng tầm năm tám sáu phần trăm lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là một cái lợi à, cái rủi ro khá là lớn thì không biết là cái view của anh về đồng yên Nhật trong tương lai nó sẽ như thế nào vâng, vâng. À, với tôi thì ờ, đồng yên Nhật ờ, được coi là cái đồng tiền trú ẩn ờ, của toàn bộ các tổ chức tài chính trên toàn cầu khi mà nền kinh tế thế giới suy giảm hoặc là gặp những cái biến cố bất ngờ trong cái thời điểm mà chiến tranh thương mại Mỹ Trung xảy ra trong năm 2018 ấy, thì đồng yên đã tăng giá theo đúng cái lý thuyết này Ờ, tuy nhiên thì ờ, theo theo ờ, cái chu kỳ kinh tế nó có bốn cái chu kỳ kinh tế thì uh, hiện tại thì nền kinh tế thế giới theo đánh giá của nhiều tổ chức thì mới chỉ đang bước vào giai đoạn phục hồi do đó là nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới và uh, do đó là um, đồng yên nó sẽ ít có cơ sở để tăng giá thực tế thì từ đầu năm đến nay uh, với cái việc là vaccine đi vào uh, Ờ, được tiêm chủng cho toàn bộ người dân trên thế giới thì kinh tế mở cửa trở lại các hoạt động sản xuất bắt đầu trở lại thì đồng yên ờ, tỷ giá yên ờ, Việt Nam đồng yên đã giảm vào khoảng độ 6,5% từ đầu quý 1 đến nay thì với cái mức giảm này thì nó sẽ mang lại không những nó là rủi ro mà nó lại còn mang lại cái khoản lợi nhuận tài chính cho ACV vào khoảng 900 tỷ đồng trong quý 1 thì do đó là tôi cho rằng là cái rủi ro về tỷ giá này trong thời ờ, điểm ờ, gần trong tương lai nó sẽ không là một điều đáng lo ngại đối với ACV ngược lại nó sẽ là một cái yếu tố tốt cho ACV và đồng thời là tôi cũng xin bổ sung một chút là so với cả ờ, do là cái đồng tiền được giảm giá nên là cái cái nó nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc ACV vay ngoại tệ nước ngoài nó cũng bổ nó cũng là một cái yếu tố để để uh, bổ trợ cho cái việc là uh, rủi ro nó giảm rủi ro đầu tư uh, bằng nguồn vốn vay vào sân bay Long Thành nữa. Vâng. À, vâng, đấy là quan điểm của anh Dũng về cái cái tỷ giá đồng yên là nó sẽ không biến động là tiêu cực trong tiêu cực đến à, đến cái kết quả kinh doanh của ACV trong giai đoạn tới bởi vì do đồng yên thường sẽ chỉ tăng giá khi mà cái thị trường nó đang vào giai đoạn mà cần phải quản trị rủi ro một cách tốt hơn và hiện tại là thị trường đang vào giai đoạn tăng trưởng cho nên là đồng yên nó sẽ không được favor và và khi mà đồng yên không được favor thì thậm chí là ACV không bị lỗ tỷ giá mà còn có lãi đến từ cái, cái việc này và bây giờ thì tôi sẽ à, sang cái à tôi sẽ tổng kết lại những cái quan điểm của chúng tôi về ACV ngày hôm nay về cái việc là tích cực thì đấy là cổ phiếu ACV là cổ phiếu mà có cái lợi thế cạnh tranh mà độc quyền và sau đấy là có rào cản nhập ngành rất là lớn chính vì thế cho nên họ có cái biểu phí hấp dẫn ngoài ra nữa thì định giá của họ cũng đang cao so với cả những cái nước trong những cái doanh nghiệp trong khu vực và cái lợi điểm thứ hai đến từ cái việc là triển vọng tăng hành khách trong tương lai của ACV nó sẽ đến từ cái việc trong ngắn hạn đấy chính là việc Covid phục hồi sau Covid và trong dài hạn hơn chính là những cái dự án sân bay và cái cuối cùng đấy là lợi điểm về lợi điểm tích cực là ACV có thể chuyển sàn đến xe sẽ thu hút được các quỹ đầu tư và sau đấy là có thay đổi về định giá vào vào được VN30 e à, và chúng tôi muốn à, nói thêm về cái à, rủi ro thì là có ba cái rủi ro đấy sẽ là rủi ro về tỷ giá liên quan đến đồng yên thứ hai nữa là rủi ro liên quan đến việc nhà nước sở hữu và cuối cùng là rủi ro đến việc cái sự khả thi của dự án sân bay long Thành và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái phần Q&A với nhà đầu tư về ngày hôm nay và tôi sẽ đọc câu hỏi đầu tiên đấy là của bạn Xuân Hòa là định giá ACV hiện tại giúp mình thì hiện à, thì tôi sẽ nói qua quan điểm của tôi trước và sau đấy là sẽ đến anh Dũng nói về quan điểm định giá của cổ phiếu này thì tôi đã có một cái bảng thống kê ở đây đấy chính là cái việc là cảng hàng không Việt Nam so với cả các nước trong khu vực thì rõ ràng là mình đang tạo ra nhiều lợi nhuận hơn đây là cái đường ờ, là cái đường trên cùng đấy ạ vâng thì là mình đang có cái ROE là khoảng tầm uh, à, 10 hơn 15% dưới 20% và trong khi trung bình của khu vực thì không cao đến như vậy và chính vì như thế cho nên là thành ra là là mà trong khi định giá của mình đang rẻ hơn thì thành ra nếu giả sử và hơn nữa là cái vị trí địa lý của Việt Nam thì cũng rất là thuận lợi để có thể trở thành cái cảng hàng không quốc tế thì thành ra là hoàn toàn có thể là cái chỉ số định giá này là sẽ từ 15 lên 25 là upside nó rất là lớn thì đấy là cái quan điểm của tôi về cái việc là nhìn dài hạn của cổ phiếu khi mà họ làm được dự án sân bay Long Thành và họ thành công và tôi sẽ xin mời anh Dũng nói về cái việc định giá ACV. Vâng, theo cái báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh gần nhất mà bộ ờ, bộ phận phân tích của VN Direct ờ, mới publish thì ờ, định giá của ACV dựa trên cái phương pháp dòng tiền nó rơi vào khoảng độ 88.000 tức là cao hơn so với mức giá hiện tại vào khoảng độ uh, từ 15 đến 20 phần trăm thì uh, cái mức định giá này là đưa ra là nó dựa trên cái target uh, price trong vòng một năm tới và cái mức định giá này thì thực tế thì hoàn toàn là chưa tính đến những cái uh, premium mà có thể là ở những nhà đầu tư uh, nước ngoài họ sẽ có thể trả khi mà họ uh, khi mà nhà nước thoái vốn uh, ờ, ACV ở trên Hose khi mà khi mà ACV uh, ờ, được chuyển sang niêm yết trên sàn Hose Dạ vâng, à, đấy là cái câu trả lời của chúng tôi về câu hỏi này và tôi sẽ xin phép sang một câu hỏi thứ hai của bạn Bi Beng là lộ trình chuyển sàn hô của ACV là như thế nào ạ? Đã có lộ trình cụ thể này hay chưa hay là đang dự kiến? Vâng. Vâng, thực tế thì ờ, nhà nước đã ban hành cái ờ, ờ, cơ chế để để để để để, để phân biệt giữa ACV và nhà nước về cái việc quản lý tài sản không may rất là rõ ràng thì đấy đã đấy nó là một cái động thái rất là mạnh mẽ nhà nước trong việc nỗ lực để niêm yết ACV uh, sang Jose thì theo như tôi cũng đã chia sẻ ở trên thì uh, để mà niêm yết cho xe thì cái báo cáo kiểm toán của công ty phải ờ, không có cái ý kiến nhấn mạnh thì như là cái báo cáo năm 2020 ờ, thì do là chưa có cái cơ chế rõ ràng nên là vẫn còn đang có cái ý kiến nhấn mạnh trong cái báo cáo kiểm toán ờ, tuy nhiên là do là cái cơ chế đã được ban hành từ cuối năm 2020 do đó là cái báo cáo kiểm toán trong năm 2021 thì nó sẽ được đủ điều kiện để coi là một cái báo cáo kiểm toán được chấp nhận toàn phần và từ đấy thì ACB sẽ hoàn toàn có thể niêm yết trên HOSE trong năm 2022 à, sau cái đại hội cổ đông của năm 2022 à, khi mà có cái um, khi mà được cổ đông ờ, chấp thuận về việc niêm yết. Dạ vâng, à, cảm ơn anh Dũng về cái câu trả lời liên quan đến việc chuyển sàn của ACV và bây giờ tôi sẽ đọc cái câu hỏi tiếp theo đấy là của bạn Duy Phúc Hạ đấy là ACV có điểm vào chưa? À thì tôi sẽ ờ, xin phép để trả lời cái câu hỏi này thì cái việc liên quan đến điểm vào ở đây là nó sẽ liên quan đến cái việc là mình quyết định cổ phiếu nhiều hơn thì hôm nay chúng tôi giới thiệu cổ phiếu là nó sẽ liên quan nhiều đến việc là mình có thể tích sản được cổ phiếu hay không thì đối với việc dài hạn đối với trong dài hạn thì trong dài hạn thì cổ phiếu ACV hiện tại là vẫn còn rất là nhiều tiềm năng rất là nhiều hấp dẫn để mình có thể kỳ vọng chính vì như thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là nếu quý nhà đầu tư định tích sản cổ phiếu ACV thì đây là một cổ phiếu rất là phù hợp còn về quan điểm là có điểm vào hay chưa thì nó sẽ liên quan đến cái việc là cái định giá của chúng tôi liên quan đến cổ phiếu này thì với tùy từng nhà đầu tư mà cái kỳ vọng của mình về cái lợi nhuận nó sẽ khác nhau ví dụ như là nếu quý nhà đầu tư mà kỳ vọng một năm mình cần sinh lời khoảng 30 phần trăm thì chúng tôi nghĩ rằng là thì chúng tôi thì quý nhà đầu tư cần phải xem xét cái định giá còn nếu như mà ví dụ như là mình chỉ cần 15 phần trăm thôi thì có thể là có thể đầu tư được đấy thì uh, cái điểm vào ở đây nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái kỳ vọng của mình nhưng mà chúng tôi có chúng tôi nghĩ rằng là cái định giá của ACV là nó sẽ phản nó sẽ thay đổi khi mà vào thời điểm trước chuyển sàn hay là khi mà mình nhìn cái năm 2021 nghĩa là cái báo cáo kiểm toán cuối năm 2021 là có báo cáo kiểm toán là có ý kiến nhấn mạnh hay không thì khi mà cái thời điểm giao báo cáo năm 2021 thì sẽ là cái thời điểm cuối năm 2021 thì tôi nghĩ là cái thời điểm mà giải ngân và ACV là hợp lý nhất theo cái phương pháp trading vì khi đấy thì là khi mà mình confirm được rằng là cái báo cáo kiểm toán nó không còn cái ý kiến nhấn mạnh thì chắc chắn là nó sẽ được lên hồ xe và khi mà được lên hồ xe thì nó sẽ rất là hấp dẫn và anh Dũng thì có cái chia sẻ quan điểm của anh về cái việc là điểm vào của ACV và thời điểm này không anh? À, theo ờ, dựa trên quan điểm về về cá nhân tôi về đối với ờ, điểm vào của ACV thì uh, tôi cũng có cùng ý kiến với cả anh Duy đấy là nó dựa trên cái định giá của ACV trong trong một năm tới nó sẽ như thế nào thì uh, chúng ta có thể thấy là uh, cái cái giá của ACV nó sẽ được hỗ trợ khá là lớn bởi uh, trong năm nay thì cái uh, sẽ có những cái thông tin về về về cái kết quả kinh doanh của ACV nó sẽ đạt được mức tăng trưởng mạnh so với cả cùng kỳ so với cả năm ngoái đấy là một cái yếu tố hỗ trợ rất là lớn đồng thời là cái việc Ờ, nếu chúng ta ờ, nghĩ là năm 2022 mà ờ, cổ phiếu được chuyển sàn vào cuối năm 2021 vào thì tôi thì thì cái điều đấy thì nó cũng có thể đúng và nó cũng có thể là uh, lệch thời điểm nó cũng có thể sớm hơn và có thể muộn hơn cái điều đấy chúng ta hoàn toàn không thể biết được cái đấy là tùy vào uh, cái khẩu vị đầu tư của số lớn nhà đầu tư cá nhân trên thị trường họ nhìn nhận ACV như thế nào tuy nhiên cái con đường chung mà ACV cuối cùng Ờ, đi đến thì nó thì cổ phiếu cũng sẽ phải niêm yết trên ờ, hồ sen và nó sẽ trở nên rất là hấp dẫn do đó là tôi cho rằng là cái thời điểm để mà vào ACV thì ờ, thì thời điểm này là tương đối là phù hợp với cái mục tiêu chúng ta tích sản vì không những là ACV nó là một cái hưởng lợi từ cái thông tin về về niêm yết sang hồ sen mà cái triển vọng trong tương lai của ACV rất là lớn vì nó là một cái ờ, công ty độc quyền trong một cái lĩnh vực rất là hấp dẫn của Việt Nam. Vâng, à, anh Dũng à đấy thì à, tôi sẽ ờ, tóm tắt lại rằng đấy là nếu mà chúng ta kỳ vọng vào lợi nhuận ngay lập tức nghĩa là trong vòng một tháng, hai tháng thì có thể điểm vào hay không thì có thể là chưa rõ nhưng mà nếu mà trong dài hạn hơn thì chắc chắn đây là điểm thời điểm rất phù hợp để chúng ta có thể mua cổ phiếu ACV và chúng ta có thể tích trữ nó một cách lâu dài ngay từ bây giờ dạ vâng thì à, đấy là tất cả những cái câu hỏi ngày hôm nay của chương trình về cổ phiếu ACV này và tôi sẽ à, tôi sẽ xin phép là được báo với mọi người rằng là mọi người có thể comment ở trong cái luận điểm à, ở trong cái comment của cái video ngày hôm nay về cái cổ phiếu mà mình sẽ phân tích vào tuần sau để chúng tôi có thể lựa chọn và mong quý nhà đầu tư là nếu có quan tâm đến cổ phiếu nào thì hãy à, bình chọn cho cổ phiếu hãy comment ở trong trong mục bình luận của chúng tôi để chúng tôi có thể là có thể lên chương trình và vâng, và chúng tôi sẽ xin phép là à, dừng chương trình ngày ngày hôm nay tại đây xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm và theo dõi